Chào mừng các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả sổ số miền Nam hôm nay của Mạnh Vlog 2 thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2022. Hôm nay gồm có đài Tây Linh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn. Bạn hãy nhấn chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 2. Một đăng ký, một like nha các bạn.